Oh.

sao em lại yêu hoa tím lục bình

chung

ngày hôm nay 人生。 vẫn còn bên tai em yêu màu tím chung tình em chung tình với ai chứ riêng anh chẳng được tình chung